Sám văn Làm người ăn dơ ở bẩn là từ trong loài heo mà ra Làm người sang tham, keo kiết, không biết tự tỉnh là từ trong loài chó mà ra Những người độc dữ, tự dụng một mình là từ trong loài dê mà ra Người có tánh hiếu động nóng nảy không giỏi nhẫn là từ trong loài khỉ, loài vượn mà ra. Người có thân thể tanh hôi là từ trong loài cá ba ba mà ra. Người có tâm hiểm ác là từ trong loài rắn độc mà ra. Người không có tự tâm, tàn nhẫn, bạo hại là từ trong loài hổ báo, xài lan mà ra. Giải thích Tập khí tính tật mỗi người đều có quan hệ với đời quá khứ, xin kể câu chuyện như sau. Nam cư sĩ Ích Nam cư sĩ Ích là pháp lữ của tôi, vốn là nhân vật có tiếng tâm gốc người Bắc Kinh, dung mạo lạ kỳ. Đang độ tuổi trung niên, ông tu hành tinh tấn, dốc lòng hoàng dương Phật Pháp, tướng người cao lớn, uy mãnh, oai hùng. Nhất là ngũ quan kỳ dị, ẩn hình bóng xà, những lúc ông nổi giận, trông hung mãnh lắm, ai cũng kinh sợ Tôi từng nghe ông kể qua Tiền kiếp mình là đệ tử của sư phụ Ngài giao ông giữ nhiệm vụ hộ pháp Hôm nọ tình cờ ông thố lộ Tiền kiếp ông tuy là một vị tu hành Nhưng kiếp trước đó nữa Thì lại là một mãn xà Kiếp trước của mãn xà Thì làm báo biển Ông còn nhớ rất rõ Lúc làm báo biển Đã từng giao đấu với gấu bắc cực ra sao Do kiếp vừa rồi Ông là người tu hành nên đời nay mới mấy tuổi đã biết rành nghi thức hành trì mật tông và nhận ra rất nhiều pháp khí thậm chí còn am tường mọi cấm kỵ trong tông môn hiện tại ông vẫn nhớ rõ chuyện ba kiếp trước của mình ở kiếp thứ hai ông làm mãn xà nhờ nhân duyên đặc biệt may mắn nên sau khi xả báo thân mãn xà thì chuyển lên làm người được quy y tam bảo tu hành nhưng do ông sống quá lâu trong kiếp làm mãn xà nên đời này vẫn còn lưu nhiều tập khí mãn xà chẳng hạn như từ nhỏ đến lớn rất ưa ăn trứng gà hãy nhìn thấy gà là phấn chấn mỗi năm vào mùa đông đôi tay ông vẫn còn bị lột da ba lần hiện nay nhờ tu hành nhiều năm nên nét hung tợn nơi ngũ quan ông đã giảm bớt đối với thế gian huynh ít không có hứng thú với danh lợi bất kể là thức ngon, mỹ sắc, ông không hề động tâm. Ông chỉ có tập khí rất ưa ăn thịt, nhưng từ khi phát tâm tu hành thì đã bắt đầu trường trai. Qua đây đủ thấy, bất kể chúng ta từ đâu tới nhân gian, nhưng hôm nay được gặp Phật Pháp, có thể hành trì bái sám, chứng tỏ đời quá khứ chúng ta đã từng là đệ tử Phật. Nếu không thì đâu thể tiến vào đại môn để tham dự bái sám này. Bạn xem, hiện tại tứ chúng đệ tử không phải là mỗi người đều có tập khí tính tật riêng hay sao? Nếu như ngay trong đời này có thể thể nguyện nghiêm trì giới luật Phật chế, bỏ hết thói xấu, thì nhất định đạo nghiệp sẽ thành. Còn nếu đến phút lâm chung, tật xấu của mình vẫn chưa sửa đổi, thì tánh tật đó sẽ thành nhân tệ ác. Chết rồi ắt phải theo nhân mà thọ quả xấu từ vô thị đến nay, mỗi người chúng ta đã có vô số lần vào thai lừa bụng ngựa, từng xuống địa ngục lên thiên đường, làm người vô số lần, học Phật cũng vô số lượt. Nhưng chính do không chịu đoạn dục khử ái, không buông hết vọng tưởng chấp trước, bị vô minh che lấp nên cứ trầm luân thọ khổ vô tận trong tam giới, quay đầu chẳng thấy bờ. Hiện nay chúng ta đã hiểu sâu lý này, nếu như không khéo buông bỏ, không ném hết những ân oán thế gian, thì biết đâu một khi vô thường đã đến, mình chết đi đâu ai bảo đảm là ta có thể quay trở lại làm người ha ha ha 问三摩地所呵。